rồi phía sau mình thì có phải tới ờ, hai ba mươi con ờ, poster từ ờ, già đến trẻ từ cổ đến kim đang tụ tập ở ngay ngoài sảnh bằng các motor show của poster club giờ mời anh em ngắm nghía nhá GT3RS tiếp theo là Carrera này mang vào trường đua mà đua thôi đây nó không chống lật này Chứ nữa có xe nào lên ờ, mình mình ờ, sẽ ờ, các bạn nghe tiếng âm thanh Rồi. đây là một con xe thời ở kia, nó cũng nói vậy thôi nó cũng không ở kia mà camera để mình đếm xem có bao nhiêu con phân biệt các dòng post này cũng là một cái câu chuyện phân biệt đủ các loại bản thường bản turbo bản uh, dẫn động bốn bánh turbo dẫn động bốn bánh có một tỷ thứ wow đây là một chú uh, carrera cổ không phải cổ mà rất cổ luôn đây Ghost Club Thái Lan Úi rồi đẹp nhờ con này phải tám mấy không tám x đấy nhá rồi tám x luôn đấy bao nhiêu năm rồi cái đuôi nó cứ cong cong cái đầu nó cứ mềm mềm đấy, nhìn ngang này thì không khác gì người phụ nữ đang nằm ở trên bãi biển đó ở cái góc này này để các nhiếp ảnh gia cũng rất ờ, thích chụp tiếp theo là turbo 911 turbo à, à, thường thì các cái bản turbo nó sẽ chênh hơn trăm mã nhờ nội thất đỏ nội thất đỏ cũng tám mấy chăng rồi post club classic nội thất đỏ đồng hồ ờ, ui nó bóng quá mặt đồng hồ phía sau uh, Ờ, cũng màu vàng rất giống Ferrari đẹp rất đẹp luôn và tiếp theo là 911 Carrera S ờ, với những chiếc xe của Porsche thì ờ, cái tính cá nhân hóa cũng rất là cao cực cao luôn thậm chí mình uh, <laughs> uh, mua một chiếc xe cơ bản lắp đồ lên thì uh, giá của đồ nó còn cao hơn cả giá của chính chiếc xe ở phía trước là một chiếc màu cam rất là đẹp GT3RF bây giờ mà có một bác nào bác ấy để nổ lên thì thôi rồi luôn à, GT3RF Ờ, Porsche là một hãng xe rất thành công khi mà biến những chiếc xe đua thành những chiếc xe chạy phố thương mại tính thương mại hóa rất tốt trong khung chống lật đấy. con này vào đường đua là đua thôi lao cản trô vẫn là chóng mặt luôn cái này có sport channel nhưng mà bóng quá sport channel có chắc là phải có đây 718 Cayman F thì hiền hòa hơn gầm cao hơn êm ái hơn nước phố cà phê wow đẹp <laughs> nhìn này mà các bạn có thể nhìn ngang nhé phía đây là 718 này phía ờ, sau là GT3 này Đó, nhìn nó cứ na ná bao nhiêu năm rồi mấy em này đưa vào trường đua phát là đua thôi để chế độ uh, uh, thể thao Sport Plus rồi uh, tắt uh, để chế độ ESC uh, à, ESP thể thao nữa thì thôi rồi luôn rất đẹp luôn GT2RS các bạn nhìn nữa ghế đây ghế thể thao nhé ghế đua luôn dây đai 4 điểm mũ bảo hiểm giày quần áo găng tay đua luôn không chống lật ờ, gương ốp carbon ốp hút gió này carbon thực ra carbon nó cũng là tiền quy giờ tiền hết những chiếc xe đây nắp cabo cũng carbon thực ra tất cả những chiếc siêu xe thậm chí là có thể ờ, đắt hơn nữa khi mà sử dụng vật liệu siêu nhẹ và siêu cứng như titan này hạn rồi T3 cốt bên uh, Hot Club bên Thái Lan quá chơi luôn màu xanh toàn thấy xanh đỏ vàng rồi GTS GTS đây Cayman GTS Cayman thì nhìn nó hiền hơn nhìn nó sẽ hiền hơn nó sẽ không chiến bằng dòng 911 Carrera màu đỏ màu vàng tương phản rất thích chòe luôn Đây, màu vàng sẫm lại còn uh, trước lại còn uh, màu vàng uh, một một carrera S phía trước mùi mềm mình không biết là đếm được bao nhiêu chiếc nữa làm một vòng đi rồi tiếp theo là GT3 đó trông nó rất chiến cây em này thì cây ờ, em ờ, lại chạy động cơ diesel cây em cây em cây em bên thái thì động cơ diesel được rất là chuộng ở 911 Carrera S này màu xanh rất đẹp này thì chắc chắn là chưa có khung chống lật rồi bản này đi phố thì đẹp số 718 cây men phía trước ừ. Cayman thì hệ thống phanh bình thường phanh kia toàn phanh gốm carbon wow Ôi rồi mình vừa đi ra đây thì một em uh, chắc là GT3 RS thì đấy nghe tiếng bô là hấp dẫn lắm lại vừa đến Thôi nhưng mà mình đi một vòng nha đi một vòng rồi thì mình lướt lại màu trắng màu đỏ màu cam là những chiếc xe thể thao và thực sự Ford cũng rất thành công với um, uh, những uh, chiếc xe SUV như là Cayenne và Macan đếm nào đếm đếm Ford một hai ba bốn không biết đếm này bao nhiêu tỷ bao nhiêu tỷ đây Đúng là mà ở Thái thì ờ, dân chơi nó cũng khác Quỳ tụ cũng nhiều Này mà đi trên đường phố thì náo loạn luôn Được nét quá kiều diễm Quá yêu kiều nó có gì đấy mềm mại nó có cái gì đấy hơi sexy rất quyến rũ của Porsche Ờ, hôm qua thì ở triển lãm bằng các mô tô sâu có cái ờ, Miss Auto tức là cuộc ờ, thi sắc đẹp giữa các em PG ở các hãng lôi hết ra và đi diễu hành biểu diễn bắt đầu ngồi chấm nếu mà có một cuộc chấm thi cho những dòng xe của Porsche thì thật tuyệt vời thật tuyệt vời Lamborghini Urus rồi đang ờ, kiểm tra trước khi ờ, được vào đấy giò giò gì đấy thì các bạn chắc là biết những ờ, người ngồi trong nó siêu đẳng cấp luôn Ôi. mệt quá nhìn xe này hơi mệt ngứa chân ngứa tay úi rồi em này mà vào sepang luôn rồi hoặc là vào đường ờ, trang hoặc là gì đấy ở f 1 này thì khỏi nói luôn Đấy, anh em chọn đi anh em chọn giúp mình con chọn giúp đi mình cầm về cho dứt khoát kiểu gì mang về cho con đổi lại bằng một sắp nhá anh em <laughs> nói vui vậy thôi anh em ủng hộ bằng cách uh, subscribe kênh giúp cái Rồi, ờ, chúc anh em uh, luôn luôn là vui vẻ hạnh phúc và ngon miệng ờ, xin chào và hẹn gặp lại